nhà gần cái nhà tang lễ hay là nhà gần cái bãi tham ma à, kể cả nhà mà gần cái lò giết mổ đó kể cả à, trong trường hợp mà cái nhà cả một khu đồng không mông quạnh một bình cái nhà chị đứng ở giữa mà xung quanh trong vòng 30 mét 50 mét chẳng có cái nhà nào xung quanh cả thì tất cả trường hợp như thế người ta gọi đều gọi là trường hợp cô âm tức là gọi là cô dương tức là một mình mình ở giữa cái chỗ đó thì gần những cái nơi mà nó phát ra tiếng khóc ỉ ôi suốt ngày rồi những cái tiếng ờ, khóc ỉ ôi kể cả tiếng gia súc khi mà giết bổ kêu than rồi tiếng của Ờ, rồi những tiếng khóc ỉ ôi khi mà thương nhớ người mất thì tất cả các chuyện này đều gây ra cái âm khí và gây ra cái sát khí cho căn nhà và làm cho những người trong nhà cái tinh thần nó hoảng loạn và sức khỏe tinh thần không tốt cái tinh khí thần không tốt thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe ảnh hưởng trực tiếp đến cái dương thọ ảnh hưởng trực tiếp đến cái cái tài vận của chúng ta cho nên là chúng ta không lựa chọn nhà ở những nơi này còn nếu chót ở những nơi này chúng ta phải có biện pháp chấn chạch và kỵ tà thật là mạnh thì mới có thể mà cư trú và thì tăng thêm được cái tăng sinh được cái tài lộc